Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh bình luận viên khớp lúa Thì bây giờ mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái giải Syria nữa Thì trong khi đó mình mới vừa nhận định xong cho tất cả anh em giải ngoài hàng Anh rồi nha Bây giờ mình sẽ nhận định giải Syria Thì trước khi mình vào ờ, nhận định cho tất cả anh em thì mình xin giới thiệu tới anh em là mình mới tạo một cái trang fanpage thì anh em có thể qua bển xem trực tiếp mình ờ, nhận mình trực tiếp trận đấu mình nhận định và mình soi kèo trực tiếp luôn nha anh em thì mình mới tạo thì anh em có thể đi qua bển đây là cái trang fanpage anh em có thể qua facebook facebook anh em nhập vô cái chữ kèo bóng hai lúa thì nó sẽ nổi lên một cái trang fanpage như thế này thì anh em có thể vào đó anh em cho mình một lượt thích và một lượt theo dõi luôn nha để một cái, cái mình đang à, tạo dựng một cái kênh thêm fanpage cho nó mạnh thêm anh em thì mình mới tạo chưa có anh em nào biết tới thì anh em bởi vậy hôm nay mình mới giới thiệu tới anh em để anh em qua anh em cho mình một lượt thích và một lượt theo dõi luôn nha thì mình sẽ để anh em có nhận được những cái mã kèo mà mình like trực tiếp với lại mình lịch mình like lịch mình đăng video rồi của tất cả luôn anh em để có thể anh em có thể biết được uh, ờ, lúc nào mình like lúc nào mình uh, nhận định cho tất cả anh em luôn nha thì anh em cứ qua đây anh em để lại cho mình một lượt thích và một lượt theo dõi luôn nha thì đó là cái trang fanpage của mình giới thiệu cho tất cả anh em thì bây giờ mình sẽ vào mình nhận định trực tiếp cho tất cả anh em cái trận uh, Torino và Bologna sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ 45 ngày 7 tháng 3 nha anh em. Thì hiện tại trên bảng xếp hạng anh em cũng thấy thằng Bologna đang có cái bảng vị trí rất là tốt trên bảng xếp hạng đó là vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và có 35 điểm sau 24 vòng đấu trong khi đó Torino đang đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng và có 31 điểm sau 24 vòng đấu thì thành tích gần nhất của hai đội anh em cũng thấy thành tích gần nhất của hai đội đây thì uh, Torino đang có một cái thành tích 5 năm trận gần nhất thì Torino trong năm trận gần nhất thì đã thua 3 và để hòa một và chỉ thắng được một trận trước Udinese thôi Udinese nha anh em thì ờ, cái phong độ bên phía ờ, Barcelona thì anh em thấy Barcelona đang có một cái phong độ rất là tốt trong những trận gần nhất của Barcelona anh em thấy trong năm trận gần nhất Barcelona đã thắng tới 4 trận và để qua một trận để thua một trận trước Monza thì anh em thấy Barcelona đầu mùa giải đã hơi bị thất bại nhưng mà về cuối mùa giải Barcelona đang có một cái phong độ là rất là tốt thì thành tích chơi trên sân nhà của thằng Torino thì anh em thấy Torino chơi trên sân nhà là phong độ khá là chật chọt nha anh em thì Torino thua thằng Shippi với cái tỷ số là 1-0 nhưng mà thắng được ờ, UDC với tỷ số 1-0 và và hòa Cremonese luôn. Thì cái thằng Cremonese này rất yếu mà Torino đã để hòa với cái tỷ số là hai đều thì Torino này đang có cái phong độ dần đi xuống nha anh em. Còn thành tích chơi trên sân khách của thằng Bologna thì anh em thấy trong hai trận gần nhất của giải đó đấu trường Serie thì Bologna đã toàn thắng hai trận với cái tỷ số là 2-1 trước Fiorentina và Sampdoria thì anh em thấy thằng bò lúc na này đang có phong độ cực kỳ tốt trong những trận gần đây nhất thì đây là cái lịch sử đối đầu của hai đội thì anh em thấy trong lịch sử đối đầu thì cái trận gần nhất đây là thằng bò lóc na thắng torino với cái tỷ số là 2-1 trên sân nhà của thằng bò lóc na thì trước đó thì rất là nhiều trận hòa và torino đã thắng được bò lóc na với tỷ số là 2-1 trong khi đó là cái trận đó là năm 2021 thì trận đấu hôm nay đây là cái đội hình dự kiến của Torino và na thì bên phía Torino chơi với sơ đồ 3421. Còn bên phía na thì chơi với sơ đồ 4231 thì anh em thấy hai cái đội hình này ra anh em chỉ cần gõ vào cái kèo tài thì anh em không có đơn phạt. Anh em chỉ cần vào một cái kèo tài thì còn mình sẽ đi sâu vào cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này cho tất cả anh em luôn. Đây, đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là hiện tại Torino đang chấp với cái mã kèo là 0,25 và tài xỉu 2,25 thì cái đằng này anh em cứ vào cái mã kèo tài 2,25 và anh em vào cái mã kèo bờ được chấp 0,25 cho mình nếu mà anh em muốn ăn ăn tỷ lệ cao tỷ lệ ăn cao á, thì anh em lựa cái kèo bờ đá đồng luôn bờ đá đồng luôn thì cái tỷ lệ anh em ăn sẽ là cao giống như à, Torino chấp 0,25 thì anh em có thể đá bờ thì anh em có thể ăn tầm 9 mà anh em có thể lựa kèo Torino với Bologna đá đồng mà anh em đá Bologna anh em đá đồng luôn thì tỷ lệ anh em ăn sẽ ăn một chấm mấy bởi vậy anh em nên lựa mã kèo đồng anh em đá cho ăn cho nó cao nha thì mình sẽ vào trận đấu gần nhất của thằng Torino và Bologna để mình phân tích cho tất cả anh em góc với thẻ nó như sau nha thì hiện tại trận vừa rồi Torino vẫn chấp bờ lốc na với cái mã kèo là 0 0,25 nhưng mà thằng bờ lốc na vẫn thắng 2-1 trên sân nhà của mình thì cái trận này Torino vẫn chấp 0 0,25 thì liệu kịch bản đó có lặp lại hay không anh em thì anh em có thể vào cái mã kèo bờ đốc na và mã kèo tài cho mình thì anh em thấy trong lịch sử gần nhất thì hai này gặp nhau trên ba trái banh nha thì anh em vào cái mã kèo tài 2,25 là rất là tốt nha còn thẻ hai thằng này gặp nhau tầm 6 thẻ thì trung bình anh em có thể vào cái mã cái tài thẻ thì hai thằng này đá rất là nóng tính anh em đá rất là nóng tính anh em có thể vào cái mã kèo tài thẻ được nha còn góc thì anh em thấy hai thằng này nó đá rất là ít góc tại vì nó tấn công chính diện thì nhiều nó không có tấn công mà bên cánh bên biên thì anh em có thể nằm cái mã kèo xỉu góc cái trận này được nha thì xỉu góc trận này tầm 9 trái rưỡi thì anh em có thể vào cái mã kèo xỉu góc cho mình full trận nha đó đó là những cái mã kèo mà mình gửi đến anh em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 đưa lên cho anh em xem ở đầu video thì anh em nếu mà anh em muốn qua fanpage của mình xem thì anh em cứ trực tiếp như qua Facebook thì anh em nhấn vào kèo bóng hai lúa sẽ hiện lên fanpage của mình để anh em vào đó anh em tặng cho mình một lượt thích và một lượt theo dõi để mình được nhiều lượt thích thực theo dõi hơn đến đây mình đã nhận định xong nếu mà anh em nào muốn vào nhóm chơi của mình thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua zalo hoặc là telegram kèo bóng hai lúa của mình hoặc là anh em có thể nhắn tin trực tiếp qua bên fanpage của mình nha thì đến đây mình nhận định xong hẹn gặp lại anh em ở những video sau